Ừ. chào tất cả anh em Đấy, tiếp tục ờ, cái video này tôi lại giới thiệu cho anh em những anh em nào vẫn chưa biết về cái bộ hột tài xỉu 2020 này bên tôi thì anh em theo dõi cái video này anh em ờ, tham khảo anh em ờ, xem cái bộ hột tài xỉu 2020 này bên tôi nó có hiệu quả cho anh em đi chơi tài xỉu hay không Đấy, hay là nó phù hợp với những cái đấu trường hay là những cái sân chơi của anh em Đấy, khi mà anh em đi lắc tài xỉu đấy, sử dụng cái bộ hột tài xỉu này thì là cái cách mà cái bộ hột tài xỉu này nó đi hay là cái cách mà cái bộ hột tài xỉu này nó về tài về xỉu nó đi tài đi xỉu hay là nó cái cách giữ tài giữ xỉu của nó nó phù hợp với của anh em hay không thì là anh em theo dõi cái video này thì anh em tham khảo rồi anh em alo cho tôi qua số điện thoại trên màn hình nhé đấy thì cái bộ hột tài xỉu này tôi muốn giới thiệu cho anh em đó chính là cái bộ hột tài xỉu 2020 bộ hột tài xỉu mới nhất bên rồi anh em nhé mới nhất hiện tại của bên rồi thì là anh em nào mà đã dùng qua cái bộ hột tài xỉu 2020 này rồi thì là anh em đã biết cái cách chơi của cái bộ hột tài xỉu này và cái cách đi của cái bộ hột tài xỉu 2020 này nó mang lại cho anh em bao nhiêu phần trăm khi mà anh em à, đi lắc tài xỉu nhá đấy thì cái bộ tài xỉu này thứ nhất nói về nó nó là đồ không tang 100% là không tang nhé thì khi mà anh em đến sân chơi là bắt buộc là anh em phải thử tăng tích thử tăng tích đó chính là đầu tiên chính là nước muối đây Đấy, nước muối nổi anh em nhé Đấy, nước muối nổi đều muối rồi Đấy, muối rồi này Đấy, tạm thời tôi bỏ cái muối ra Đấy. tiếp theo đó chính là nam châm Đấy. kiểm tra luôn cả nắp đó. hoàn toàn không hít nhé đó. nam châm không hít tiếp tục cái cuối cùng đó chính là thử dọn đèn Đấy, thì dọn đèn trong suốt thì đó chính là cái bộ hột mà anh em đủ điều kiện để anh em đi lắc Đấy. em thấy không đó đây là trong Đó, tôi đã vừa thử tăng tiếp cho anh em của cái bộ hột tài xỉu 2020 này đấy thì nó là bộ hột hoàn toàn không tan đấy, đủ điều kiện cho anh em khi mà anh em đi sân chơi hay là những cái đấu trường lớn thì anh em không phải lo gì về tăng tích cả nhé và cái thứ hai nữa đó chính là cái cách mà anh em có thể chơi được bộ tài xỉu 2020 này đấy thì cái bộ tài xỉu 2020 này khi mà anh em chưa cần đến cách lắc của tôi đấy thì anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này anh em lắc bình thường đấy, anh em lắc theo cách của anh em thì cái bộ hột này nó đi cho anh em là chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu nhá đó nó cái độ đi đều của nó nó được khoảng tầm 7 à, 8 đến 90 phần trăm anh em nhé 8 đến 90 phần trăm cái bộ hột này nó đi cực kỳ đều tôi đã cân đo và chỉnh sửa nó cái bộ hột à, chỉnh sửa cái bộ hột tài xỉu 2020 này đi cực kỳ đều rồi nên là anh em không phải lo có vấn đề bị liệt ở bên nào cả liệt tài hay là liệt xỉu cả nhé đó tài Đấy, xỉu đó. Ờ, thì cứ anh em cứ lắc như vậy thôi cứ lắc bình thường là cứ cho anh em chén tài chén xỉu chén tài chén xỉu đấy như chén này đứng cái đứng thì nó chỉ đứng cho anh em một chén thôi anh em nhé chén sau tất tất nhiên rồi nó sẽ là trăm phần trăm đảm bảo với anh em luôn một trăm phần trăm nó sẽ lên cho anh em chén tài đấy thì uh, cái bộ hột này cái quan trọng nhất của nó không phải là cái cách đi của cái bộ hột này và đó chính là cái cách mà anh em có thể giữ được tài giữ được xỉu nhá giữ được tài giữ được xỉu thì cái video này tôi sẽ lắc cho anh em để anh em à, xem cái ờ, cách giữ tài giữ xỉu của bộ hồ tài xỉu 2020 này nó có hiệu quả hay không đấy thì à, anh em à, muốn sở hữu hay là anh em muốn tìm hiểu cách lắp của nó thì là anh em cứ đến cơ sở hoặc là anh em đặt hột về thì tôi sẽ hướng dẫn cho anh em trên video hoặc là gửi video về cho anh em nhá giờ tôi sẽ giữ tài cho anh em này đang tài đang ở tài tôi sẽ giữ tài cho anh em nhé Đấy, một tài này hai bốn sáu này hai tài này năm năm hai này Đấy, ba tài hai năm sáu này tài hai bốn sáu này ba bốn sáu này Đấy, xỉu 235 mà anh em này thì chén này xuống xỉu xuống xỉu thì uh, tiếp tục lại xuống xỉu cho anh em thì cái chén này là thế 235 này thì cái thế hột mà coi như là cái thế hột khó thì cái thế hột này mặc định của nó là lên tài rồi thì cái chén này bắt buộc là anh em đi làm cái anh em đi sóc tài xỉu rồi thì là anh em sẽ phải giữ được cái à, thế hột này nó về xỉu nhá giữ xỉu cho anh em này một hai ba này đó đúng không anh em đi uh, có con năm Đấy, đi con năm và con uh, nhất thay đổi nhau tiếp tục cho anh em giữ xỉu cho anh em này vẫn là một hai ba nha anh em nhé tiếp tục Đấy, một một bốn này Đấy, một ba sáu này tiếp tục lại hai ba năm này đấy một một bốn này đấy, cái chén này thì nó đã lên tài lên tài thì nó lên ờ, cho anh em là ba con lục đấy, nó là bão lục của anh em nhé đấy thì ờ, cái video này tôi đã chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu 2020 nó là cái bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên cơ sở tôi và cái cách lắc cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu để cho anh em đi uh, chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu nó anh em có thể ờ, giành chiến thắng với cái cách lắc giữ tài giữ xỉu đấy nhé thì uh, cái video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt cả anh em anh em nào mà xem video nhớ đăng ký kênh à, hoặc là anh em nào mà muốn được tìm hiểu cái bộ hột tài xỉu này để anh em đi làm cái hay là tìm hiểu cái cách lắc của nó thì là anh em sẽ anh em đến cơ sở hoặc là anh em gọi điện alo cho tôi tôi sẽ tư vấn cho anh em Đấy, thì video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt các anh em